Rồi chuyên đề đầu là thế đánh. Thế đánh đúng không ạ? Thế đánh ở đây điểm sẽ chia làm hai loại các bạn. Cái thế đánh mà mà điểm làm á, thế <clears throat> đánh mà điểm phát triển ra nó chia làm hai loại. Cái loại một cái loại một là đánh đều tay. Loại một là đánh đều tay, có nghĩa là không gấp. Không gấp thép. Được chưa? cái loại thứ hai là đánh co gấp co gấp thép rồi và ở đây thì co gấp thép thì ở đây thì sẽ ghi thêm là có dấu hiệu nhận biết có dấu hiệu nhận biết rồi thì thì hiện tại điềm sẽ dựa lên trên sàn để mà nó xuất hiện thế nào thì điềm chia sẻ cái thế đó luôn và đặc biệt ít nhất nó phải uh, mình sẽ trending và và chia sẻ cho tới khi nào mà cái dấu hiệu mà tín hiệu đó, đánh có gấp thép nó xuất hiện luôn rồi đánh có gấp thép xuất hiện luôn thì thì điềm sẽ chia sẻ thì lúc đó là mình mới hết chuyên đề thế đánh bởi vậy đôi lúc mà cái thế mà đánh mà con gấp thép mà nó không có xuất hiện là như chúng ta ngồi chúng ta cưa nó cả tối nay đấy Đây thì chia làm hai trường phái thôi một trường phái là đánh đều tay không gấp thép cái thứ hai là đánh có gấp thép đánh có gấp thép thì từ trước tới giờ các bạn chỉ sợ cái câu chuyện đánh gấp thép thôi là những cái tín hiệu đánh gấp thép nếu mà đánh á, mà mình gấp lên mà mình dính cái bảo á, dính cái bảo nó sẽ kéo dây dài đúng không ạ các bạn mà quấn mà gấp lên dính cái kẻ bảo thì kéo dây dài thì đời của một thằng trader đúng không ạ đời của người trader trader đúng không? sợ nhất hai tín hiệu đúng không ạ đó là cái gì ạ <coughs> cái thứ nhất là bẻ thế cái thứ hai để mình ghi bên dưới này. cái thứ nhất là nến nến bẻ thế là nó sẽ ứng với lại phương pháp đánh theo đánh ờ, đầu tay là được. và cái thứ hai cái thứ hai là cái cái giết anh em nhiều nhất này. nến đảo chiều Câu bạch nó sẽ có hai cái loại nến mà anh em à, thường gặp trên sàn là nến bẻ thế <clears throat> nến bẻ thế và nến đảo chiều à, ai quay kiên quay được màn hình quay lại dùm anh điềm nha kiên quay được màn hình quay lại dùm anh điềm cái video đi bây giờ mấy anh điềm cũng quay lại được mấy điềm quay lại được nhưng mà lẽ gì mà điềm mà quay lại thì nó sẽ nặng nó sẽ nặng cái máy và rất dễ xảy ra cái tình trạng là đơ máy nên kiên quay lại cái video tối nay dùm điềm nha quay lại nhưng mà tuyệt đối không được xe ra ngoài chỉ đưa cho một mình anh điềm thôi nha điềm sẽ xử lý cái video tối nay sau rồi đang quay đúng không trên kiên đang quay đúng không rồi ok tôi quay lại cái bài giảng này cái nến của chúng ta ném trên sàn á, là đời của người trader sợ nhất hai cái tín hiệu này là cái nến bẻ thế và cái nến nến đảo chiều thì cái nến bẻ thế nó như thế nào các bạn là ứng với mỗi trường phái rồi ứng với trường phái của mỗi người khi mà chúng ta chơi trên sàn rabbit và thề loại là Barry Option nữa các bạn ứng với mỗi người mình sẽ chọn cho mình những cái thế đánh nhất định và điểm hay gọi đó là tín hiệu đẹp là thế đánh đẹp đẹp hay không là nó dựa vào trong cái hệ quy chiếu của chính bản thân mình đưa ra đúng không? ví dụ đối với đêm là gì nến xanh lên xanh là đẹp thì đừng cho nó là đẹp còn ví dụ ví dụ như là một bạn khác như bạn kiên đi cho là gì lên xanh thì nó sẽ gãy đỏ đó gọi là tín hiệu đẹp thì bạn auto đó gọi là tín hiệu đẹp các bạn hiểu không ạ nên mỗi lần mà ví dụ là gì điểm quýnh xanh lên xanh mà nó là xanh gãy đỏ thì nó không nó bẻ thế nó bẻ thế với điểm nhưng nó lại thuận thế với lại bạn kiên ok đó là cái lý do tại sao mình phải có cho mình những cái thế đánh được điểm gọi là những cái thế đánh là cái gì cốt lõi những cái đánh là cục mốc những cái thế đánh là căn bản để mà mình lấy đó mình làm hệ quy chiếu để soi cho nó là bẻ hay không bẻ các bạn nắm được cái cái cái khái niệm này chưa các bạn nắm được khái niệm này chắc hiểu dùng niềm cho cho điểm biết mọi thứ trên đời này là vô nghĩa đúng nó chỉ có ý nghĩa khi mình mình gán cái ý nghĩa cho nó sư phụ nói lại lần nữa được không không lười lắm Về tí coi lại video ok tất cả anh em hiểu à Ủa, ở đây có tới uh, chục người nhưng mà rất ít anh em tương tác các bạn là gì tới đây học để kiếm tiền hay các bạn tới đây ngồi để nghe điềm chém gió các bạn nếu mà các bạn nghe ngồi ngồi nghe điềm chém gió thì các bạn thoát các bạn đi ngủ với vợ đi còn các bạn mà muốn học để mà nhận được nhiều giá trị á, thì các bạn phải tương tác đúng không ạ khi các bạn tương tác nó mới tạo ra một cái năng lượng một cái chiều hướng tích cực để mình chia sẻ đúng không ạ các bạn học một cái người ok người ta có thể có một thành quả nào đó mà các bạn mong muốn đạt được thành quả đó thì các bạn phải thể hiện ok các bạn ha các vâng bạn cái trường trường ờ, trường phái của điềm là như vậy các bạn đôi lúc điềm nói chuyện sẽ rất là bởi vì điềm nói thẳng mà cái tính của điềm điềm nói rất là thẳng nên sẽ đụng tới tự ái của rất nhiều người bởi vì điềm biết trong biết tim không phải ai cũng biết điềm đâu đúng không? ạ sẽ là member và rep của của người nào đó và leader đó là không có giới thiệu ờ, về điềm không sao cả đúng không? nếu mà chúng ta tôn trọng nhau thì chúng ta ngồi lại với nhau còn chúng ta không có thích nhau thì chúng ta nên nét hãy tập trung vào những người tạo ra cho mình năng lượng tích cực còn những người nào mà tạo năng lượng tiêu cực thì nét cho khỏe ok ha rồi quay lại cái chủ đề là cái nến của chúng ta đúng không ạ thì cái hệ quy chiếu của đèn nến xanh lên xanh đó là nến chuẩn đó là nến nến nến nến, nến mà điềm lấy là một hệ quy chiếu đó thì điềm coi là đó là nến đẹp và mỗi lần mà nó bẻ thế mỗi lần nó bẻ thế thì điểm gọi đó đến bẻ thế rồi dạ, bây giờ điểm sẽ bắt đầu ờ, có một bạn đang nói mic mọi người nghe rõ nha nhưng mà phiền bạn tắt mic dùm điểm đó ừ, tự nhiên cái video của em không nhìn được cái hình ảnh bạn Nguyễn Thanh Sơn không nhìn thấy được hình ảnh thì bạn ngồi bạn coi lại ờ, cái phần mà mà mà cái màn hình á cái phần màn hình là bạn lít lại và trong cái màn hình ra màu xanh là bạn có thể coi lại được còn nếu mà webcam thì không không cần nha nếu mà webcam thì không cần bởi vì webcam thì auto là đẹp trai rồi không cần phải nhìn nữa đó là chân lý rồi à, vẫn là câu thần chú các bạn ha vẫn là câu thần chú mà các bạn nên nốt lại các bạn lưu ý lại là gì mua đáy bán đỉnh luôn luôn khi mà nến nó đang ở dưới đáy thì mình ưu tiên mình ưu tiên là gì nến mà ở dưới đáy thì mình ưu tiên là, là đánh định buy mà nến mà nó nằm ở trên đỉnh thì mình ưu tiên mình đánh định sell đúng không? những cái thứ này các bạn phải nốt lại để thấm nhuần trong tư tưởng của bạn luôn thị trường nó có ba loại nến ba loại tín hiệu đi ha thị trường có ba loại tín hiệu để mà dễ một là đi sideways đi sideways hai là nó đi pin bông và ba là đi theo trend ba là đi theo trend thì các bạn lưu ý là trong thị trường nó sẽ có ba loại loại tín hiệu ờ, trong thị trường như thế này các bạn cố gắng các bạn à, ghi lại ha rồi công thức của chúng ta vẫn là mua đáy bán đỉnh rồi bây giờ đã nắm được công thức rồi thì điểm bắt đầu điểm phân tích điểm phân tích về thế đánh đối với ờ, phương pháp đánh của team của chúng ta biết bao team của chúng ta dựa vào thế đánh đúng rồi. tự mình định nghĩa mà từ định nghĩa đẹp hay xấu dựa vào thế đánh để mà là gì xác định lệnh đánh nhớ nha dựa vào thế đánh để xác định lệnh đánh chứ không phải là mình ngồi mình đoán nhắc lại một lần nữa nè dựa vào cái thế đánh cố định mà mình đã định nghĩa cho nó là đẹp hay xấu để mà mình xác định lệnh đánh còn khi nào mà những có những cái cây nến nến mà nó đi á mà nó không vào bất kỳ một cái thế đánh nào của mình thì những cây nến đó tuyệt đối không được vào lệnh tuyệt đối không được ngứa tay mà ngồi đoán sau đó là ngồi chọt chọt đúng không mỗi lần mà các bạn ngứa tay các bạn chọt chọt thắng thì không sao mà lỡ mà thua là tâm lý gỡ lệnh bắt đầu xuất hiện trong đầu bạn sẽ nói một cái câu chuyện đó là cái gì ạ à? ừ sao tự nhiên cái này mình ngứa tay ta ừ tại vì sao cái này mình ngu quá ta là mình lại chọt sư phụ điềm đâu có dạy cái thế là cái gì cái thế này đâu mà mình ngồi mình ngứa mình đoán chi rồi thôi phải gỡ lại cái lệnh mới nãy phải gỡ lại cái lệnh mới nãy là lúc đó các bạn bắt đầu chết rồi nhớ lại ha chuẩn mực thế đánh của mình dựa trên định nghĩa là đẹp hay xấu của mình thì mình mới xác định cái lệnh đánh của mình là đánh bay hay đánh sell chứ tuyệt đối không được ngửa tay đánh lệnh tầm bậy hôm nay điềm sẽ chia sẻ những cái thế đánh mà điềm định nghĩa là đẹp hay xấu của điềm để cho các bạn lấy đó làm hệ quy chiếu mà các bạn phát triển phát triển lên đúng không ạ và mỗi cái thế đánh của điểm đúng không ạ mỗi cái thế đánh của điểm là nó sẽ đi liền ứng với một cái phương pháp quản lý vốn riêng biệt đúng không ạ mỗi thế đánh nó sẽ đi liền với phương pháp quản lý vốn riêng biệt chứ không phải thế nào mình cũng gấp cả các bạn lưu ý điều đó ha phương pháp quản lý vốn của mình DIM thường thường là gì? Bây giờ sẽ ghi là phương pháp quản lý vốn. DIM đi bằng ba phương pháp chính. Một là mặt martingale. Đúng không ạ? Martingale là là là là gấp thép đó. Hai là Fibonacci. Và mặt martingale đi theo dãy số này, đối với những bạn nào chưa biết. 4 8 16 vân vân và Fibonacci nó sẽ đi vào nó đi theo dãy số này 1 1 2 3 5 8 vân vân và phương pháp thứ ba phương pháp thứ ba mình sẽ gọi là phương pháp gì nghe cho nó nó khác biệt một tí thì gọi là phương pháp đầu đít và phương pháp đầu đít nó giống như là ngày xưa à, bây giờ anh em đang anh em đang có cái trò chơi là trò chơi đầu đít so tiền đúng không ạ đầu đích là đầu là gì đầu là martingale à đầu sorry đầu là Fibonacci đầu là Fibonacci nhưng mà phía sau là martingale đúng không ạ ờ, tìm phối hợp hai cái phương pháp đó lại tìm phối hợp hai cái phương pháp quản lý vốn đó lại bởi vì có cái cây nến là có cái cây nến là mình sao ạ mình sẽ sử dụng cả hai phương pháp và nhờ cái phương pháp này giúp cho các bạn có thể là gì giúp cho các bạn có thể đánh không sợ cháy tài khoản đó thì tí nữa điền sẽ sẽ dựa vào cái thế đánh điệp phân tích luôn cho các bạn <coughs> rồi bây giờ mình sẽ vào sàn và điểm sẽ phân tích uh, sơ lược cho anh em ở đây bao nhiêu anh em là người mới chưa nắm được uh, những cái tín hiệu ở trên sàn đâu bao nhiêu anh em cần điểm nói lại uh, một số cơ, những những điều cơ bản nhận biết đối với sàn của mình thì chắc tôi là nào anh em chắc nhanh thì ờ, đỡ tốn thời gian nhau về tối rồi ok <clears throat> rồi rồi rồi rất nhiều kìa thì Điền sẽ nói lại ha cái phương pháp đánh của Điền cái phương pháp mà đánh của Điền á, là Điền dựa vào vào uh, hai cái biểu đồ là chính đó phương pháp đánh của Điền Điền dựa vào hai cái biểu đồ là chính cái biểu đồ đầu tiên là biểu đồ về nến và biểu đồ thứ hai là biểu đồ ở dưới là lịch sử giao dịch đúng không ạ điềm dựa vào hai cái biểu đồ này để mà điềm quyết định vào một lệnh là buy hay sell ok thì trong cái biểu đồ nến thì nến xanh nến đỏ thì các bạn biết rồi ha nến đỏ là nến đi sell và nến xanh là nến uh, đi đi theo lệnh buy đúng không ạ một nến là nến chờ và một nến là nến kết quả ngoài ra các bạn hãy nhìn vào cái sợi dây nè cái sợi dây nè dây đỏ nè dây nhỏ nhỏ ừ, dây đỏ là cái dây mà cái dây mình nó nối những cái ờ, cái tín hiệu mà cái cây đỏ đi á, là cái trend đó là cái trend đỏ trend đỏ đúng không ạ và những cái cây xanh những cái dây mà mà, mà xanh á, nó nối là những cái tín hiệu màu xanh đó đó là cái trend xanh cái trend của chúng ta đúng không ạ mua đáy bán đỉnh nhớ lấy cái chuyện đó trend xanh trend xanh mà khi nào mà nó lên nó lên mà chạm cản trên nè còn ờ, trên xanh và trên đỏ các bạn lưu ý là trên xanh và trên đỏ thì các bạn dựa vào hai cái dây này để các bạn xác định là nó đang đi lên thị trường đang đi lên hay đi xuống mà nhớ công thức mua đáy ổn định rồi cái dấu mũi tên này cái dấu mũi tên nó nằm ở phía bên trên này nè là nó nằm ở cái râu dài nhất của một của một cây nến tùy vào cây nến xanh cái nọ thì cái râu của nó cái râu nến là đây đúng không ạ cái dấu mũi tên này người ta gọi là là cản trên và cái dấu mũi tương tự như vậy cái dấu mũi tên mà ở dưới như thế này người ta gọi là cản dưới thì cái xu thế của một cây nến khi mà nó đi á, là nó chạm trần là nó chạm cản trên á, thì nó có chiều hướng nó đau xuống và cái nến tương tự nó chạm cạn dưới thì nó có xu hướng đi lên các bạn nhìn là cạn dưới nè đúng không ạ đó trend đỏ nó đi xuống chạm cạn dưới cái là nó nó bật lên đúng không ạ chạm cạn dưới đó là cái dây đỏ bật lên và cái dây xanh của vậy nó đi lên trên đúng không ạ và tới cái cây nến này nó chạm cạn trên thì nó đầu nó đau xuống thì các bạn nhìn vào điều đó để các bạn xác định được xu thế của thị trường rồi bây giờ thế đánh bắt đầu xuất hiện thế đầu tiên bởi vì à, điểm sẽ thuận theo thế hiện tại đang có trên màn hình đang có trên giao diện để mà điểm phân tích cho các bạn cái thế đầu tiên này thì các bạn hãy tiện thể là các bạn có trong sổ đó. các bạn tiện nha các bạn tiện tay các bạn có cuốn sổ của mình á tiện tay các bạn có cuốn sổ của mình thì các bạn vẽ lại hình thế nến các bạn vẽ lại hình thế nến hoặc là các bạn chụp lại luôn ở đây có thể là điểm sẽ chụp lại đúng không ạ các bạn chụp lại cái hình thêm đến đó và các bạn bắt đầu nốt các bạn vẽ lại và các bạn nốt những cái điểm lưu ý cần thiết ứng với một cái thay đó à, ờ, tối nay Điền sẽ chia sẻ cho các bạn tầm cỡ khoảng 5 5 cho tới 7 đúng không? Điền sẽ chia sẻ cho các bạn từ 5 cho tới 7 cái thế đánh để cho các bạn có thể là gì ngồi cưa với sàn nguyên ngày luôn đúng không các bạn ngồi cưa với sàn nguyên ngày luôn mà không bao giờ sợ mất tín hiệu có nghĩa là không bao giờ sợ thiếu thế để mà các bạn đánh các bạn thích điều đó không ạ các bạn thích là như là uh, các bạn nắm tín hiệu tới nỗi là giờ khi nào mà là gì tín hiệu nào xuất hiện các bạn đều có thể là quyết định xanh hay đỏ rồi ạ buy hay sell ừ, ok cảm ơn các bạn thì cái thế này rất là đẹp nè nhìn vào cái hình thế đến ngay cái con chỏ chuột của đêm và cái cây xanh đi lên nè cây xanh đi lên nhỏ nhỏ đúng không ạ cây đỏ bằng nửa cây đỏ bằng nửa cây xanh cây xanh đi lên nè cây đỏ bằng nửa cây xanh được chưa tiếp đó cây nến chờ tiếp đó cây nến chờ là nó lên xanh cây nến chờ là lên xanh thì cây nến chờ này điểm lưu ý á, cây nến chờ này điểm lưu ý là cái gì nó bằng nó to bằng cái cây nến đỏ hoặc là bự hơn giống như thế này cây nến chờ nó to bằng cây nến đỏ hoặc là bự hơn giống như thế này thì các bạn vào một lệnh xanh thế này rất đẹp luôn nè các bạn kịp nốt lại chưa để nói từng thế một thì các bạn à, cố gắng vẽ lên lên trên giấy nhanh đúng không? hoặc là bạn nào chụp lại màn hình á, thì các bạn chụp lại và sau đó là gì ạ nó quan trọng là cái điểm mà mình lưu ý á, quan trọng là cái điểm mà mình lưu ý á, mới là cái thứ quan trọng để giúp cho các bạn thắng hay thua trong sàn đấy ok thì khi mà các bạn đã lưu ý xong rồi lưu ý xong rồi thì các bạn à, bạn các bạn à, chắc là đã xong nha các bạn chắc là đã xong nha để cho điềm biết được là ok đa số các bạn đã đã đã nốt lại cái thế đánh xong rồi điềm còn à, chuyển qua thế đánh khác đúng không ạ nhắc lại cái thế đánh này nè cây xanh đi lên nè cây xanh đi lên nè đúng không ạ cây nến đỏ đi xuống bằng nửa cây xanh đó tiếp theo là cây nến chờ cây nến chờ là cái cây xanh nó phun lên mà nó bự ngang cây nến đỏ hoặc là bự hơn bự ngang cây nến đỏ hoặc là bự hơn thì các bạn vào dùng điểm một nền xanh ok ha và ứng với cái cây nến này á ứng với cái kênh cây nến này ứng với cái cây nến này thì cái phương pháp quản lý vốn của nó ứng với cái nến này phương pháp quản lý vốn của nó là gì ạ là quấn đều tay có nghĩa là ứng với cái cây xanh này là thắng là thắng thua là thua không có gấp không có tiếc gì hết ứng với cái thế này thắng là thắng thua là thua chứ không có gấp được chưa rồi cái thế tiếp theo các bạn vẽ xong cái thế thứ nhất chưa các bạn uh, nốt xong cái thế thứ nhất đã xong hết rồi phải không nó chỉ có điểm nốt cuối cùng là quản lý vốn ứng với cái cây này thắng là thắng thua là thua không có gấp không có mẫu gỡ cây tiếp theo rồi cái thế tiếp theo các bạn lưu ý nè bây giờ sẽ là cái thế tiếp theo mà các bạn lưu ý nè là cái cây này luôn là cái cây này luôn dấu hiệu nhận biết của nó dấu hiệu nhận biết của nó là có cái trend xanh đi lên cái trend xanh đi lên có nghĩa là có nguyên hai cái cây nến xanh giống như thế này hai cái cây nến xanh giống như thế này đi lên hoặc là ba cái nến xanh bốn cái nến xanh năm cái nến xanh gì đó nó đi lên đúng không cái trend của nó là trend đi lên thì cái lệnh chờ của mình á cái lệnh chờ của mình là cây nến đỏ sổ xuống cái lệnh chờ của mình là cây nến đỏ sổ xuống và điểm nốt đầu tiên cây nến đỏ phải là nến đỏ bự cây nến đỏ phải là nến đỏ bự ok chưa thì mình sẽ theo một lệnh đỏ mình sẽ theo một lệnh đỏ ok các bạn ha mình sẽ theo một lệnh đỏ và cái cây nến này cũng tương tự như vậy tương tự như vậy ha ứng với cái cây nến này luôn nè cây nến này là nó gãy xanh đúng không ạ thì ứng với cái thế này thôi ứng với cái thế này là cái trend xanh đi lên cây nến đỏ phải là cây nến bự sổ xuống mình theo một lần đỏ mình theo một lần đỏ nhá thắng là thắng thua là thua không có gấp lệnh không có gấp lệnh ứng với cái cây này thôi nhưng mà các bạn hãy nhìn vào trong cái biểu đồ cái trend là trên đỏ bắt đầu đi xuống nè trên xanh cũng bắt đầu đi xuống nè ok ha thì sao ạ rồi cây này cây cái cái nến chờ tiếp theo á à, từ từ điểm chốt cái thế đã chốt cái thế là cái nến xanh đi lên cái nến đỏ sổ bự xuống mình theo một lệnh đỏ thắng là thắng thua là thua không cò cưa với sàn trong cái tín hiệu đó đây là tín hiệu thứ hai điểm chia sẻ cho các bạn các bạn ok chưa nhanh nhanh nhanh các bạn hãy ờ, tương tác nhanh bởi vì thế đang rất là tuyệt vời để mà điền chia sẻ những cái thế đánh thường xuyên xuất hiện trên sàn cho các bạn này hiểu rồi nha rồi tiếp à vậy <clears throat> cái thế thứ ba bắt đầu xuất hiện cái thế nhờ cái thế thứ ba này các bạn mới bất tử nè nhờ cái thế thứ ba này các bạn mới bất tử nè cái cây nến tiếp theo cái cây nến tiếp theo á nó vẫn là gì cái nến chờ nha các bạn ha cái nến chờ các bạn ha cái nến tiếp theo nó vẫn sổ đỏ xuống đúng không ạ cây nến tiếp theo mà nó sổ đỏ xuống thì lúc này các bạn mới là gì ra con trỏ chuột vào chính cái cây nến đó nhìn vào xuống dưới cái biểu đồ là lịch sử giao dịch đó được chưa các bạn nhìn vào cái cây nến đỏ nó sổ xuống và các bạn nhìn vào trong cái ờ, lịch sử giao dịch đó nếu mà ở dưới trước cái cây nến mà nến chờ này mà lịch sử giao dịch nó đã có bốn cây xanh trở lên nhắc lại là ứng với cái thế này nè giả sử như là trend trend xanh đi lên sổ đỏ xuống gãy xanh thắng là thắng thua là thua đúng không ạ sau đó tiếp theo là cây nến đỏ nó sổ xuống như thế này cũng là cây nến đỏ bự đúng không ạ nó sổ xuống như thế này là mặc định chúng trong đầu của chúng ta là sẽ quấn lệnh đỏ đó nhưng mà là gì hãy nhìn vào lịch sử giao dịch mà trước đó nó đã có bốn cái tín hiệu xanh trở lên có nghĩa là nó đã ra bốn cây xanh liên tục rồi á nó đã ra bốn cây xanh liên tục rồi á thì lúc đó các bạn mới theo lệnh còn như ứng với cái cây này là nó chỉ có mới có trước đó nó chỉ có hai cái tín hiệu xanh thôi ứng với cây này trước đó nó có hai cái tín hiệu xanh thôi là các bạn không được theo được chưa đó thì nó sẽ chạy như thế này nè đỏ nè xanh nè đó cây nến tiếp theo nè cũng là gì nó sổ đỏ đúng không ạ nhưng mà nhìn xuống dưới là sự dịch nó mới có có ba tín hiệu xanh thôi sư phụ điềm dạy là gì không theo ok chờ tiếp chờ tiếp đó nó lại xuống đỏ trong đầu của mình là mặc định đánh đỏ rồi đó mà nó lại sổ xanh được chưa rồi ok ứng với cái thao tác này ứng với cái thao tác này đúng không ạ là cái cây nến này tiếp tục nè nó lại sổ đỏ xuống nó lại sổ đỏ xuống à sư phụ điềm giận bây giờ mới là vào lệnh bây giờ mới là vào lệnh à mày sau đó xuống bố mày quất một lệnh xanh à, sorry một lệnh đỏ đúng không ạ thì cái cây này ngay cây này là cây thắng nè ngay cây này là cây thắng đúng không ạ và ứng với cái cây này trở đi có nghĩa là giả sử mà nó kéo thêm xanh á giả sử như là nó kéo thêm xanh các bạn giả sử như là nó kéo thêm cái trend mà nó lại gãy xanh thêm lần nữa thì mình bắt đầu lại mình quản lý vốn bằng cách đầu đít bằng cách đầu đít được chưa là sao ạ bốn cái cây đầu tiên năm cái cây đầu tiên năm cái cây đầu tiên là các bạn phải quản lý vốn theo kiểu Fibonacci đâu rồi điểm trở về màn hình và ứng với cái cây này nè cây này nè mà giả sử mà nó gãy xanh nữa thì mình sẽ nhìn xuống lịch sử giao dịch đó là nó có tới 5 cây xanh rồi thì cái lệnh tiếp theo mình bắt đầu quản lý vốn với bằng phương pháp quản lý vốn Fibonacci đúng không? 1 1 2 3 5 8 năm cái cây đó mà nó còn gãy xanh nữa bắt đầu gấp thép lên cho điểm thì theo cái phương pháp như vậy á các bạn có thể gồng được tới ứng với cái câu chuyện như vậy các bạn có thể gồng được tới là 16 17 cây 16 17 cây đây là cái phương pháp quản lý vốn đầu đích chánh bão của đêm á bởi vì thường thường cái khúc bão nó sẽ xuất hiện ra trong những cái cây gãy này nè đúng không ạ? mình chờ tới cây thứ tư thứ năm đỏ mình mới quấn đỏ nó sổ đỏ mình mới quấn đỏ và sau đó năm cái cây đầu tiên là quản lý vốn bằng Fibonacci và những cây tiếp theo là gấp hết gấp cho thế nào hết tiền thì thôi gấp cho tới nào hết tiền thì thôi các bạn cứ mạnh tay mà các bạn làm theo cái kiểu đó điềm bao cho các bạn luôn né hết toàn bộ các thể loại bão trên đời này đó là tín hiệu thế đánh thứ ba và cái thế đánh này là thế đánh rất quan trọng cái thế đánh này là cái thế đánh giúp cho các bạn không sợ bảo các bạn hiểu không à hiểu thì chắc hiểu nhanh lên thế nó vẫn còn trên màn hình ok ha ừ. các bạn thấy là thị trường nè nó chạy trend đi xuống nè trend đi xuống xong cái bắt đầu chạy pin bông Đúng à, nó chạy pin bông ba cây nó chạy pin bông ba cây xanh nè đó. sau đó khi mà nó chạy pin bông ba cây xanh xong là nó bắt đầu chạy sai quay nó bắt đầu chạy sai quay là nó đi theo cái hình sinh nữa các bạn đi theo hình sinh nè nó chạy sai quay dưới đây sau khi mà thị trường mà các bạn xác định là ok đi theo trend nè trend đỏ xuống nè các bạn nhìn là trend đỏ xuống nè đây là những cái tín hiệu nó thường xuyên lặp đi lặp lại trên sàn các bạn phải ghi ra cái quy trình nến nó chạy trên sàn điểm ghi luôn quy trình nến chạy trên sàn đúng không ạ đầu tiên nó sẽ đi chạy trend trước nó chạy trend đã xong là nó sẽ chạy chạy pin bông nên nó chạy bên bông đã xong là nó chạy sai quay rồi mà sai quay thì nếu nó chạy sai quay á là lúc này chúng ta bắt đầu lượm tiền nè điểm trở lại màn hình à, thị trường nó chạy sai quay á là thường thường cái tín hiệu mà dưới lịch sử giao dịch thường là anh em hay gọi là xen kẽ là xanh đỏ xanh đỏ đúng không ạ thì chúng ta sẽ me chúng ta sẽ me cái cây này, này các bạn ví dụ như là ở đây là cái trend đỏ là hai cây đỏ nè đúng không ạ đỏ nó xuống đỏ rồi nè đây là hai cây đỏ được chưa đây là dấu hiệu nhận biết nha hai cây đỏ đây gọi là dấu hiệu nhận biết đó cái nến chờ tiếp theo cây xanh đi lên cây xanh đi lên mình theo một lần xanh cây xanh đi lên mình theo một lần xanh dùm điểm đây là tín hiệu thứ tư tín hiệu thứ tư mà điểm chia sẻ cho các bạn được ạ khi mà nó đã chạm nó đã qua cái pin bông rồi và nó chạy quay thì nó chạy mình phải me một cặp như các bạn mình phải me một cặp là cái trend cái trend là gì ạ à, nó ra một cái trend đỏ là hai cái đỏ này rồi thì cái nến chờ của nó là lên xanh mình sẽ theo một lệnh xanh mua đáy bán đỉnh nhớ đây đang ở dưới đáy thì mình ưu tiên mình theo lệnh lệnh buy được không ạ và cái cây này mình sử dụng phương pháp quản lý vốn là martingale có nghĩa là gì cây này có thể nó sẽ gãy đỏ một phát cây này có thể nó sẽ gãy đỏ một phát và cái cây nến tiếp theo á cây nến chờ tiếp theo á mà nó phun lên xanh phun lên xanh đồ mà ngang ngang ngửa cái cái, cái cây đỏ gần nó hoặc là bự hơn thì mình theo thêm một đỉnh xanh nữa cây này mặt tinh gồ lên và ứng với cái cây đó là thường thường là thắng thường thường là thắng và mình sẽ dừng ở cái đó luôn ở đây thì đang nói cho các bạn về hai cái trường phái hai cái cái thể loại mà thắng và thua trong cái, cái tín hiệu này thôi riêng về cái tín hiệu này thôi đó là cái gì nhắc lại nè hai cây đỏ xuất hiện nè hai cái đỏ xuất hiện là cái trend đỏ xuất hiện trong cái cái cái cái biểu đồ sideways đúng không ạ cây nến chờ lên xanh mình sẽ theo một lệnh xanh thì đây là cây à, tuyệt đẹp đó là gì nó thắng nhưng mà gì lỡ nó gãy một cây đỏ cái nến này còn nếu mà nó gãy gọi là nến gãy rồi mà giống như mấy đại đi mà nói ha, hệ quy chiếu của mình là xanh lên xanh mà nó gãy cái đỏ thì mình sẽ chờ cái cây xanh tiếp theo đúng không mình chờ cây xanh tiếp theo nó phun lên to bằng hoặc là lớn hơn cây đỏ thì chúng ta bắt đầu gấp thép lên chúng ta bắt đầu gấp thép lên và chúng ta theo một hình xanh nữa còn nếu mà nó nhỏ hơn đúng không ạ cây đỏ thì nó phun bự sau đó cây nến xanh nó, nó nhỏ hơn cây đỏ thì cẩn thận không theo rồi chốt cái thế đó anh em hiểu chưa chốt cái thế này anh em hiểu chưa đúng không ạ và nhắc lại cây này mình chỉ gấp từ 1 cho tới 2 lần không gấp nhiều hơn nhắc lại nè cái cây nến này là mình quản lý vốn bằng phương pháp martingale phương pháp martingale đúng không ạ cái cây nến này cái thế nến này mình quản lý bằng mặt Google và mình chỉ gấp từ một cho tới hai cây thắng là thắng thua là thua không có gấp nữa rồi cái nến đẹp tiếp theo nè cái nến đẹp tiếp theo đây là thế đánh thứ năm đây là cái cây nến thứ năm mà các bạn cần phải lưu ý nó cũng hay xuất hiện trên sàn lắm và tỷ lệ đánh thắng của nó rất cao trend xanh đi lên các bạn nhìn vào biểu đồ ha cái trend xanh đi lên trend xanh đi lên đúng không ạ sau đó là nó chốt bằng một lệnh đỏ nó chốt bằng một lệnh đỏ là cây đỏ nhỏ nhỏ giống như thế này nè cây đỏ nhỏ nhỏ giống như thế này nè ok chưa trend xanh đi lên nó chốt bằng một cái lệnh đỏ thì sao ạ thì cái lệnh chờ cái lệnh chờ tiếp theo cái lệnh chờ tiếp theo là cái cây nến xanh nó phun lên đúng không? ạ, bằng cây nến xanh phun lên là bằng hoặc là bằng hoặc là lớn hơn cây nến đỏ đó bằng hoặc là lớn hơn cây nến đỏ đó thì cây này mình cũng cây này mình cũng quản lý vốn bằng phương pháp martingale và cũng theo hai cây luôn còn cái thế này nó đẹp quá rồi nãy giờ mình còn gặp thế đẹp không à đúng không ạ nhắc lại tín hiệu này, dấu hiệu nhận biết nè dấu hiệu nhận biết là cái trend xanh đi lên và nó chốt lên bằng một cây đỏ được chưa thì tiếp theo là cái cây nến chờ nó phun xanh lên đó, là phải to hơn bằng hoặc là to hơn cây nến đỏ đó thì mình sẽ theo theo một lệnh xanh thắng là thắng thua là thua còn nếu mà là thua rồi á thì mình nếu mà nó phun lên xanh nữa thì mình sẽ theo hai cây và điều kiện tiên quyết cái cây xanh phun lên đó nó luôn luôn phải là cái gì bằng hoặc là lớn hơn cây nến đỏ bằng hoặc là lớn hơn cây nến đỏ thì chúng ta mới thì chúng ta mới là gì ạ mới gấp lên gấp thép lên anh em hiểu không ạ hiểu chắc hiểu chứ em biết đây là thái đánh thứ năm mình chia sẻ các bạn toàn thấy đẹp không hả nãy giờ chưa xuất hiện cái nến cái nến đảo chiều nào để cho anh em thấy ha nến nến đều tay là xuất hiện rồi nè để mình coi nè à, nến bẻ thế là xuất hiện nè nến bẻ thế là cái cây này các bạn nến bẻ thế chính là cái cây mà mà mà quản lý mà điềm người gọi là đầu đít đó đó là nến bẻ thế nè cái trend tại sao điềm gọi là bẻ thế bởi vì cái trend của nó là cái trend đỏ là cái trend đi xuống mà cái nó chốt lệnh toàn là chốt lệnh xanh không à thì đó điềm gọi là cái nến cái nến bẻ thế còn cái nến đảo chiều là nó khác nó là nến đảo chiều là lúc đó nến bitcoin xuất hiện là gì ạ nó phun lên xanh xong cái nó nó làm nguyên một trên đỏ nó phun lên xanh bự xong nó đi một dãy đỏ luôn cũng là một cái thể loại bảo ở trên sàn của mình đó cũng là một cái thể loại bảo ở trên sàn của mình thì bây giờ nó chưa xuất hiện rồi đúng không ạ quay nó chạy được hai tín hiệu là bắt đầu nó đi theo trend lên trend ờ, trend trend xanh đi lên các bạn thấy ha trend xanh đi lên bắt đầu nó chạy bên bông này đó trên xanh đi lên bắt đầu chạy pin bông nè sau cái pin bông này sau cái pin bông này chính là chính là cái cây nến cái nến bẻ thế của mình đó chính xác đây là nến gãy nè lưu ý nè cái cây nến gãy này mình quản lý bằng Fibonacci tín hiệu bắt đầu xuất hiện là chạy pin bông này xanh đỏ xanh đỏ xanh đỏ đúng không bây giờ là tray nè các bạn nhìn vào tín hiệu tray nè được chưa các bạn bây giờ các bạn thử bây giờ điền sẽ vào một lệnh đỏ lý do tại sao điềm vào một lệnh đỏ thì các bạn hãy nhìn các bạn hãy nhìn xuống lịch sử giao dịch các bạn hãy nhìn xuống vào lịch sử giao dịch là nó đã xuất hiện trước là gì ạ nhìn xuống lịch sử giao dịch đúng rồi nó đã xuất hiện trước 5 cây xanh nó đã có 5 cái cây xanh là gì tín hiệu nó đã chạy trước rồi chạy theo trend đi xanh đi lên nè rồi xong chạy pin bông màu xanh nè đúng không ạ tín hiệu nó bắt đầu xuất hiện là cây nến đỏ xuống nó gãy cái xanh nhỏ và bây giờ bắt đầu là gì đỏ thì mình sẽ theo một lệnh đỏ thì mình sẽ theo lệnh khi khi tín hiệu này xuất hiện là dấu hiệu nhận biết là cái đỏ nhỏ này, cái đỏ lớn phun xuống mình sẽ theo một lệnh đỏ đúng không ạ thì mình chắc chắn thắng cây này đúng không ạ nếu mà không thắng quản lý vốn bằng đầu đích đầu đích có nghĩa là gì Fibonacci trước mặt Martingale sau cây này mới nãy bạn nào theo đỏ không bạn nào mới theo đỏ cây này không bạn nào mới theo đỏ cái này không ạ theo là win rồi ha đó đây là cái thế đánh mà điềm đềm điềm đang rất rất mong muốn nó xuất hiện đang rất mong muốn nó xuất hiện để cho các bạn có thể thấy và các bạn hãy nghĩ đi ứng với cái câu chuyện là quản lý vốn của điềm là quản lý vốn Fibonacci trước đúng không ạ sau đó là martingale sau Fibonacci thì mình theo 5 cây trước sau đó mình mới gấp hết để lấy lại hết toàn bộ những cái số tiền trước đó mình đã mất thì rõ ràng lịch sử giao dịch của nó đã có 5 cây đi trước rồi bây giờ Fibonacci thêm 5 cây nữa là 10 cây 10 cây và theo kinh nghiệm của Điềm là gấp thép là thêm được được được bao nhiêu ạ? À? Được 5 lần nữa. Được không ạ? À? Thì sao ạ? À? Thì có phải là cái câu chuyện này là mình chấp bảo chưa? Gấp thép 5 lần luôn mà, bởi vì sao? Trước đó là 5 cây rồi, Fibonacci 5 cây nữa là 10 cây. Rồi mình gấp thêm 5 lần nữa có phải là gì ok không? À đúng rồi, quên nếu mà nói tới cái cây này đúng không ạ nếu nói tới cây này thì mình lại quên nói cái điểm rất là quan trọng ứng với cây nến này các bạn bắt đầu nốt rồi trong sổ các bạn ghi lại nè nốt lại vào trong sổ các bạn ghi ứng với cái cây nến đâu rồi cây nến đảo chiều giống như thế này cây nến đảo chiều giống như thế này đúng không ạ cái trend ờ, gì ạ cái trend của nó cái trend của nó là cái trend của nó là là sao ạ là nó xuống đỏ các bạn nhìn thấy là rõ ràng là nó đang xuống đỏ nè rõ ràng nó đang xuống đỏ nhưng mà nó hiện ra toàn là cây xanh không nó hiện ra toàn cây xanh không được chưa thì chúng ta đánh ứng với cái thế này thì cái vốn cái lệnh vào của chúng ta đúng không ạ ứng với thế đảo chiều đúng không ạ thì nó sẽ có những cái điểm lưu ý nè thứ nhất lệnh đánh là 0.3 phần trăm trên tổng tài khoản đúng không ạ cái lệnh đánh của mình không được là lệnh một phần trăm mà cái lệnh đánh chỉ là 0.3 phần trăm có nghĩa là bằng 1 phần ba cái lệnh một phần trăm thôi là bình thường thôi nhờ cái câu chuyện này các bạn mới có thể mặc tin gồ lên được 4 năm phát chứ còn mà <laughs> các bạn đánh một phần trăm luôn là khúc cuối các bạn không có đủ tiền nữa các bạn gấp các bạn hiểu không ạ đó lệnh đánh là gì chỉ 0.3 phần trăm trên tổng tài khoản à, cái thứ hai năm cây xanh mới được đánh cây và năm cây xanh trước mới được đánh đúng không ạ <clears throat> điểm lưu ý thứ ba quản lý vốn Fibonacci trước sau đó mới mới tới Martingale ok ha cây nến này là cái cây nến còn giết người các bạn cây nến này bao nhiêu trong số anh em là hiện đã từng cháy cái cây nến này chắc cũng phải ba bốn lần rồi chắc tôi như này biết được bao nhiêu anh em đã từng cháy cái cây nến vừa rồi mà nó kéo cái dây là dây 10 dây 15 rồi rồi các bạn gấp các bạn không chịu nổi không chịu nổi nhiệt đó. rất nhiều anh em đã chết vì cây nến đó rồi ạ đời đó là đêm đã, đêm đã Điềm đã nói với các bạn ờ, ở phía trước là đời của người trader sợ nhất là hai tín hiệu đúng không ạ? Đời của người trader sợ nhất là hai tín hiệu. Thứ nhất là nến bẻ thế. Nến bẻ thế thì nó không có gì ghê gớm lắm nhưng mà là gì ạ? Nếu mà những người anh em mà không nhận biết được những cái thế đánh gọi là gì mình tự định nghĩa cho nó là đẹp hay xấu và cách xử lý á. Bốn cái thế đánh ở phía trước á, là Điềm đã chỉ cho các bạn là, là gì ạ? Điềm đã chỉ cho các bạn về cái cách xử lý nếu thắng như thế nào và thua như thế nào rồi đúng không ạ thì ứng với cái cây nến cái nến mà cái nến mà làm đau khổ nhất của anh em đó là cái nến đảo chiều và mấy anh trader rất sợ cái nến đảo chiều nến đảo chiều nó đi thường thường nó đi kéo dây cực kỳ dài và anh em hay gọi thuật ngữ gọi là bảo đó các bạn anh em hay gọi thuật ngữ là bảo thì mình phải có cái phương pháp mình phải có cái cách để mà mình nhận biết để mà mình nhận biết và mình xử lý cái nến đảo chiều này thì uh, hôm nay Điềm đã truyền cho các bạn cái công lực của Điềm cách làm thế nào để mà nhận biết được cái nến đảo chiều và cách xử lý của nó bao nhiêu số bạn hiện tại đang cảm thấy rất là thoải mái khi bây giờ các bạn đã nắm được cái thế đánh chuẩn mực cái cách đánh làm thế nào để mà có thể xử lý mọi tình huống và là gì đặc biệt cái nến đảo chiều là cái nến nó đã giết rất nhiều người rồi thì bây giờ các bạn cũng biết cách xử lý ạ bao nhiêu bạn thấy thoải mái trong chuyện này chắc tôi với Điềm biết rồi không sao cả chưa nhớ được có video coi lại nhé Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều thì ở đây có 50 oh, à, sorry là 67 các bạn. hiện tại đang có 67 bạn đang ờ, đang có ở trong webinar của chúng ta tối hôm nay. Thì 67 bạn này sẽ được là gì ạ? À? À, nhận cái video về phân tích thế đánh của điềm à, trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ còn những bạn nào mà trong team của mình mà mà không có xuất hiện buổi tối hôm nay thì không có cái may mắn đó đâu ok chưa rồi thì à, khi mà các bạn đã nhận được cái cơ những cái cái cái thế đánh của rìm cũng như là cái cách xử lý trong cái từng tín hiệu từng thế đánh một cách quản lý vốn trong từng tín hiệu trong à, từng thế đánh một và đặc biệt là xử lý luôn được cái cây nến cây nến đảo chiều đúng không ạ biết cái cách xử lý được cái cây nến đảo chiều thì chúc mừng anh em khi mà anh em đã biết cách xử lý cái cây nến đảo chiều rồi thì anh em cứ tự tin mà đánh và chấp bảo luôn cho điểm được chưa Thank you.